Địa chỉ studio, công ty media chuyên làm clip viral và ý nghĩa nhất, hẳn đối với những người không chỉ làm truyền thông, mà những bạn trẻ thường xuyên sử dụng mạng xã hội, chép tin tức, v.v. Đã không còn xa lạ gì với cụm từ viral. Đây là cụm từ được sử dụng phổ biến trong những năm gần đây để chỉ những hiện tượng hot, những video, hình ảnh, cụm từ được xuất hiện với tần số dày đặc trên mạng xã hội. Nó giống một con virus, gửi gắm thông điệp truyền thông vào con virus đó và nó sẽ mang thông điệp đến với cả cộng đồng và video viral cũng nằm trong số đó. Tại sao ngày nay các thương hiệu, nhãn hàng luôn chú trọng đến viral, vì viral là cách nhanh nhất để định vị thương hiệu, đấy chính là mục đích mà con virus viral được phát tán, để cấy thông điệp vào bộ nhớ của mục tiêu. Mục tiêu đây chính là công chúng, trong bài viết này, tôi xin phép giới thiệu một địa chỉ media chuyên nghiệp về làm clip viral ý nghĩa nhất. Đó chính là Icon Media, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề truyền thông và quảng cáo, Icon Media có đầy đủ yếu tố của một công ty chuyên nghiệp về làm viral, đội ngũ nhân sự có chuyên môn từ đạo diễn, Tổ chức sản xuất đến quay phim, kỹ thuật cùng dàn máy móc, thiết bị hiện đại vờ vờ, quý khách chắc chắn sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, còn chần chờ gì nữa nếu bạn có nhu cầu làm video viral cho doanh nghiệp của mình. Hãy nhanh tay bắt kịp xu hướng với In Media để quảng bá thương hiệu của mình một cách rộng rãi nhất.